Các bạn thân mến, hiện tại thì Giang đang có mặt tại uh, khu vực uh, xã Sơn Na Hôm nay thì Giang muốn chia sẻ với mọi người về một cái đám cưới của người đồng bào Thái Trắng ở trên đây nhá Đây khu vực uh, phía nhà cô dâu Rồi mình sẽ vào trong đó để ghi hình cho mọi người xem cô dâu uh, đang uh, chuẩn bị gì nhá mâm này Bỏ cho bên ờ, đằng sau nào Đây, à, bên nhà gái Xem mọi người à, một trâu một bò bên này nhá Hả ý Mấy hẹn món nào đó Ai giờ Ai đây nhờ xinh gái đây, đây là cô dâu à? Không phải đâu á? Dạ, à, không phải cô dâu rồi không nhìn giống lắm Ý. ở à, đây ờ, mọi người đang mổ trâu phía bên này nhà gái cũng rất là xôm luôn xôm xôm giả giả ờ tăng nhiên là xôm nữa nè cô dâu cô dâu đến á mày hiền được quá khoai thì lại cân đấy trâu uh, bao cân này ui ai già bên nhà gái cũng ờ, làm to nhở? quay bên nhà gái bên, bên, bên nhà trai ờ, đã làm to bên nhà gái còn làm to hơn chẳng biết ăn như chú à đấy à quay nhà trai đi ôi giờ ờ, phải ờ, đứng ăn trước mới nhà trai mới ăn à đấy à Thảo nào mình sang bên này thấy nhà gái còn làm to nhà trai À đây có món rất là ngon này Rồi ôi cái này Cái này nếu mà một người uh, trên Tây Thái người ta gọi là phong ven Đấy là, đấy là rau bữa Đúng rồi rau bữa mà anh Thái là phóng viên bên nhà trai còn ăn à, bé bên nhà gái theo như chị gái mình vừa ấy xong lúc nãy à, nãy có sang bên nhà trai rồi mà chưa hành tráng sang bên này còn hành tráng hơn nhà gái này ăn xong thì còn đi mà em à đây à nhà trai ăn xong thì ở thì múa à, mai mai chị đưa dâu à mai á không vâng. ai à? ăn ăn múa thôi thế à ừ. rồi chẳng phải đưa đâu đâu à. Hôm nay là ngày à, mười một tháng thứ à, ờ, mười ba, mười ba, <laughs> mười ba tháng mười. à ngày khởi khởi đầu lan à, à, cưới à, cháu cháu gái cháu gái của tôi là hôm nay cũng à, rất cảm ơn và con cháu à, anh em con cháu trong làng về à, à, hỗ trợ à, cho em cô thì tôi cũng thay mặt thì gia đình cảm ơn các cháu nhá. này à, hôm nay thì là ngày đẹp rồi ngày mai càng đẹp hơn nữa mình mong muốn thế nào thì là à, đoàn kết nhau này rồi là, à, làm cho ngày hạnh phúc của các cháu nó đẹp đẽ và hạnh phúc bền lâu à, để sau này là mình còn à, để học hỏi mà lại à, càng ngày càng tiến lên cũng chẳng có gì hôm nay thì à, một con trâu à, bé được 80 cân ừ. 80 cân ờ, thịt Ê, bao gồm làm những cái món nào là giò trâu này thịt nướng này gà này rồi là, là gà luộc này rồi là, là, là con tôm này rồi là thịt trâu xào này ờ, ờ nặc bịa này rau xôi này à, cơm sôi này rồi à, rượu này rượu nếp này rượu nếp tử tế nhá không phải là rượu tẻ đâu đấy các cháu ạ à, ngày mai thì à, mời à, anh em à, bè bạn hàng xóm sang chơi nhá à, bên này à, các chị em đang à, làm gà được hay gà cái đây là chống nhà nuôi lấy thôi chứ à. không phải là đi mua về đâu à, như kiểu chị à, đến từ vùng cao đúng không chị người đồng bào hâm mông hay là người đồng bào kinh à? Ờ, à, người trong từ chúng tôi cũng là người dân tộc thái mà à, chúng tôi cũng à, không thường tính tính kèo mấy tôi đâu phải bạn đi mà tính kèo nhưng mà chị nói tiếng kinh xoáy mà hay mà tôi còn nói tôi nói tiếp theo mà à thế à đấy các chị em bên này rất là vui à, cái này cưới này tôi thường làm con trai này tôi thấy vui lắm à thế à? thảo nào từ đấy chị gái cứ vần như vần về con gà này con gà trống rồi à, con gà này vần lâu con, con gà này cũng là con gà này cũng là con gà đực mà đấy chế biến có món thịt nướng nữa đấy còn phía bên này thì uh, anh em là đang xẻ thịt trâu cái này có nộm không nhỉ à có à à nướng à cái sườn này như nào giòn giờ đông anh em bạn bè cái món pia nằm đâu rồi nhở à bên này đang làm đâu này à pia không biết đây đây đúng không cái này không phải rồi cái này lồng sách nhanh mang nhở? pia không biết là mọi người đang để đâu vâng à trong đấy à? Vâng à nó làm trong đấy rồi đó. Vâng à ok à à. chị em đang rau đó đây là món măng khô nha mọi người nhé cái này măng nứa này nghĩa là bà con mang về người ta sẽ luộc sau đó người ta trần thì à, đấy là măng khô mọi người sẽ hầm với à, là xương lợn này cái này rất là ngon ở trên Giang thì người ta bán khoảng không biết là bao tiền một cân xong không rõ đó. nếu mà người mua thì có thể là liên hệ cho Giang để Giang uh, ship cho mọi người Đấy, mang khô cho này đây là bồng bào tự người ta làm được đấy Làm cưới nào phải có cái này